trấn cảnh nghệ an đức hoàng mười chấn cảnh nghệ an sông nghi đất chính trời hương thiên sông đất chỉ chỉ chờ đánh đánh nghi lúc nghi xem bắc bắc việt ngoài việt ngoài bình định Ah.